ngày mùng 10 tháng 12 để cho các bạn tham khảo miễn phí nhé à, giá đặc biệt thì hôm nay ra 71 nhất to thì ra 09 với lô tô thì ngày hôm nay cũng không đồng đều đít không bị câm rồi cái cầu lô hai nháy thì ngày hôm nay có 97 với hai nháy 32 này và có 79 đó và cặp 9779 thì thì ngày hôm nay là rất là tưng bừng luôn bốn nháy lô các bạn ạ à. bốn nháy lô của 9779 các bạn nhé đặc biệt thì ngày hôm nay ra 71 rồi mình cũng chỉ điểm sơ qua một chút vậy để tránh làm mất nhiều thời gian của các bạn nhé thì cũng như mọi ngày thôi bây giờ mình sẽ tiếp tục mở lại video mình làm ngày hôm qua cho các bạn này đó và ngày hôm nay cũng rất là vui ngày hôm nay thì ở trên video thì chúng ta lại tiếp tục ăn bạch thủ vip 09 nhá đây ngày hôm qua mình có chốt cho các bạn bạch thủ vip là 0990 thì à, ngày hôm nay 09 bạch thủ vip nó đã nổ tưng bừng rồi đó đã đưa các bạn à, những bạn mà đã trùng máu và đã theo mình thì ngày hôm nay đã về bờ rất là à, rất là ok và à, rực rỡ với cái cầu lô an thông 09 nhé thì ngày hôm nay à, ở ở trên video thì rất là vui khi mà à, các bạn đã ăn được cái bạch thủ vip 09 đó hơi đáng tiếc một chút khi cái đề chạm này hôm nay chúng ta chưa ăn được chúng ta ăn được cái bạch thủ vip 09 thì cũng là khá là ok rồi thì ngày ngày hôm nay mình sẽ cố gắng là soi xét cầu kèo thật là ok hy vọng là ngày mai chúng ta sẽ ăn thông được cái cầu bạch thủ lô vip là sẽ nối lại được cái đề chạm để cho các bạn là à, tiếp tục về bờ an toàn nhé thì à, đây mình sẽ đi à, luôn vào cái à, chốt số cho ngày mai để các bạn tránh làm mất nhiều thời gian của các bạn ngày mai ngày mùng 10 tháng 12 mình sẽ bắt cho các bạn đề chạm 4 và chạm 7 độc thủ đề 474 và bạch thủ vip sẽ là 3663 à, cái dàn đề rút gọn thì mình sẽ có 040242 454 464 494 070 171 373 676 và 797 thì trên này mình đã soi cho các bạn những cái con số và những cái cầu kèo đẹp nhất có thể rồi thì các bạn mà cảm thấy ờ, trùng máu với mình thật sự thích những con số này thì các bạn theo mình nhé và mình cũng lưu ý với các bạn một chút là những cái nội dung và những con số ở trên video của mình ấy thì cũng mang tính chất là tham khảo thôi mình đã cố gắng là soi cho các bạn những con số và những cái cầu kèo những cái nhịp đẹp nhất và những cái khả năng ăn cao nhất rồi nhưng nó là những con số công khai thì có thể là nhiều người biết nhiều người chơi và khả năng giam số của nó rất là cao thì ờ, các bạn mà mà muốn tham khảo những con số mà những con số kín ấy với những cái khả năng ăn cao được mình sàng lọc kỹ càng thì các bạn cũng có thể liên hệ với Zalo của mình với cái số 0963236194 các bạn nhé đó à, còn bây giờ thì à, mình sẽ kết thúc à, video tại đây à, chúc các bạn ngày mai sẽ đại thắng rực rỡ này à, sẽ may mắn với những con số ở trên đây của mình chúc các bạn ngày mai sẽ có một ngày làm việc vui vẻ hiệu quả này và